chào em ừ, chào em <laughs> bây giờ nôn nóng lắm đúng không ờ. ồ oh, cảm ơn em nha cái này là nước hoa của em đúng không dạ, ok cảm ơn em nhiều lát nữa uh, cua này ra luôn nha <laughs> bữa giờ chắc cũng nôn nóng đúng không hai em cũng nôn nóng đúng không thật ra là từ bữa mà em ờ, đặt cái chiếc xe này hầu như là chưa thấy cái chiếc xe thực tế của em luôn chỉ xem những cái chiếc xe mẫu thôi đó thì ngày hôm nay mới có thể là xem được cái chiếc xe của em nè một lát nữa thì à, à hai em sẽ kéo cái tấm rèm này ra nha dạ. yeah. <laughs> bây giờ thì à, anh sẽ xin phép là gửi tặng cho à, Đoan với lại Linh yeah. Dạ. à, bó hoa ha yeah. Dạ. thì à, anh xin đại diện cho Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng gửi lời cảm ơn hai em rất là nhiều <laughs> bởi vì là tin tưởng ủng hộ anh cũng như là chọn Mercedes-Benz à, làm cái người bạn đồng hành cho mình trong cái thời gian sắp tới ha anh chúc cho à, Linh Đoan cũng như là công ty của mình nó càng lúc càng phát triển mạnh hơn nữa cũng như là có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này <laughs> đây cái xe của em hmm. em nói sơ sơ còn chú đáo dữ hả ờ được không thấy anh setup ừ, ừ, thế nào kỹ <laughs> tính như em mà còn thích cái đây thật ra là khi mà bán xe cho em á nó không có cực nhưng mà khi mà đến lúc mà giao xe thì anh ấy áp áp lực á <laughs> bởi vì là em rất là chỉnh chu trong cái cách làm việc cũng như là mọi vấn đề cho nên là khi mà anh set up cái buổi tiệc giao xe như thế này thì anh cũng ừ, cẩn thận hơn rất là nhiều <laughs> ok chắc là bây giờ anh sẽ à, mời đoan với lại linh ha sẽ à, mở cái tấm rèm này ra để mà xem cái chiếc xe của em nha ok không <laughs> hồi hộp không lại dạng mà kiểu ờ, cũng ờ, chút xíu tâm linh em nhìn cái phần nó anh cái phần à. của cái bạn này em thấy nó ok như cái bạn màu trắng yeah. Ừ. bạn màu trắng như hôm bữa mình lên mình coi á nó con mắt nó không có thường lắm mà mình làm ăn á nó thần thấy đã okay. thật ra là ban đầu là em với lại linh là chọn cái chiếc xe màu trắng từ ban đầu chứ em hỏi anh là xe màu trắng mà nhưng mà khi lên đây thì, à, thì em đã chuyển hướng sang chiếc xe em màu đen này rất là nhanh mà tại vì anh tư giống anh nhớ cái à. lúc mà cái, con này nó bên đó không ừ. là anh nói là cái ờ, dòng uh, ờ, E200 này nó hướng cổ điển đúng rồi ví dụ xác. như C300 đi hay là đúng. cái dòng E300 E300 đi thì nó năng động hơn em thể thao cá tính là anh đó anh kêu em nhìn <laughs> thật ra là anh à, chọn cái xe màu đen với lại cái chiếc E 200 Exclusive này á, thì anh nghĩ là nó sẽ phù hợp với công việc của em ừ. à, đúng không có tính toán đúng không <laughs> đúng rồi có nghiên cứu khách hàng chính xác luôn đang <laughs> vâng, ở đây đang đứng trên công vị là người à, người mua xe như các bạn không và nếu mà chị em nào đó muốn mua mẹ à, liên hệ ngay ít duyệt uh, xe master uh, ờ, ờ, của mẹ mình ok vì từ cái lúc mua đến cái lúc em nhận xe là em luôn cảm thấy vui vẻ và các bạn nhìn thấy cái nụ cười trên môi mà đó mà đây rất là hài lòng đây chấm 10 sao luôn nha <laughs> bình thường hai điểm thiếu năm thôi em chấm luôn 10 ok Được. à bây giờ em sẽ coi cái nội thất bên trong xe nha à anh chọn cho em là cái màu đen bên ngoài cũng như là cái nội thất màu nâu ở bên trong với lại cái này nữa anh mà cũng có duyên lắm nha em dự định là bữa đó em không có vô coi luôn ừ. là mọi người quyết định để cho anh linh anh linh dạ nhưng mà anh linh kêu là thôi em ơi gán vô coi cái đi chứ mà lại mua màu trắng rồi à, à với lại cũng thăng trầm lắm các bạn ơi <laughs> ba tháng trời ba tháng trời đặt từ tháng tư tháng tư đúng rồi tháng đầu tháng 4 tới giờ đầu tháng 4 mà tháng 7 em mới có xe tuy nhiên cái đây là chắc là cũng bình thường của mình đúng không anh ừ. do em mua mấy mấy bạn trước thì cũng là tháng tháng rưỡi là có đúng có bạn này thì nó chậm <laughs> em uh, ngồi bên này đi em ngồi bên này luôn đi ok ok, okay. Nha. anh sẽ qua anh chị với em <laughs> Ok nè, bây giờ trước khi mà anh à, giới thiệu những cái tính năng mới trên cái chiếc xe này cho em á thì chắc là em bóc siêu cái xe trước đi ha. Uống siêu ăn à, bóc siêu bóc siêu ok bóc siêu nha ờ nghe cái tiếng sướng không <laughs> cái tiếng này um, trị giá bao nhiêu ạ <laughs> cảm giác mà lần đầu tiên mua xe nó đã quá cái tính năng là camera 360 độ ha đó ừ. em có ừ. thể kích hoạt cái tính năng camera 360 độ này thông qua cái nút bấm ở đây ờ. à hoặc là khi mà em lùi xe hoặc đi vào khu vực hẹp nó sẽ tự động bật lên cho em luôn đó và đoan có thể là quan sát được toàn cảnh của chiếc xe của mình đó có vật cản gì bên hông hay phía trước thì là em đều thấy được hết cái đây là con gái vào thích đúng rồi tuổi em thích đặc biệt là mấy bạn mà mới lái xe như em hoặc là mấy bạn lái xe còn yếu là rất rất là thích cái tính năng này ờ, à. em có bằng lâu rồi nhưng mà <laughs> ít lái có bạn trai à linh uh, lái hết rồi em chỉ ngồi bên cạnh thôi kiểu gì đi đâu cũng có anh hết trơn á anh ừ anh chở em đi từ nam chí bắc không bao giờ cho em chạy em <laughs> mới kiểu không có niềm tin với phụ nữ anh <laughs> chứ không phải là thương đâu nha vậy hả bây giờ anh uh, mời em cua rượu nha dạ. chúc mừng nha 6 ly là lọc nè đúng rồi chính xác luôn <laughs> anh à, chưa đéo quá đón hết trơn rồi rồi để lên nè đúng rồi em xay cá nhẹ đi ôi trời hết hồn em à à để anh anh anh rót rượu nha mời em cái đây mình phải cạn cạn luôn ha mình phải cạn <laughs> bây giờ mình nâng lên nha một hai ba nha yeah. Dạ. một hai ba vô oh. ở đâu vậy <laughs> em phải hỏi là ở đâu vậy <laughs> sẵn ở đây à, anh mình à... không, không anh có sắp xếp gì đâu <laughs> mời em ok bây giờ à, cả nhà mình à, cùng ừ. ly chúc mừng cho ta nha hai ba vô rồi cảm ơn chị bữa nay nha dạ. cảm ơn hai em rất nhiều em ơi em với Duy nói chuyện không có gì em kết với bạn nha dạ. dạ. ok cảm ơn em dạ. Rồi gặp lại dạ lúc nãy mà em vào á em có gửi dạ. cho anh anh một cái phần quà nè nhưng mà lúc nãy là do là anh rối của anh cũng chưa có hỏi em đây là cái phần quà gì <laughs> ha thì anh thấy là cái thương hiệu của em nè LD perfume oil nè dạ. đúng không Nó thì là... À, bình thường anh chắc là anh hay dùng nước hoa đúng không đúng rồi dạ. anh sử dụng nước hoa thôi và em thấy anh cũng như kiểu đi làm á ừ. ờ, thì em thấy cái cái đây nó phù hợp với anh mà may nữa là ừ. đây em cũng dùng luôn dạ đây là tinh dầu nước hoa nó nó tinh dầu nước, nước hoa ở một điểm duy nhất đó là à, ví dụ như tinh dầu có ở trong ờ, nước hoa thì nó chỉ có tầm 35 phần trăm độ phí là dạng extract luôn à, nhưng tinh dầu nó có trong tinh dầu nước hoa dạ đúng rồi thì nó ở rơi vào cái điểm là 65 đến 95 phần trăm cái nồng độ tinh dầu nó rất là cao đậm đặc hơn đậm đặc bền mùi đúng rồi cho nên là anh nghĩ chắc là xịt một lượng rất là ít dạ, đúng không đúng rồi à, bình thường anh hay dùng thì nó độ khoảng 6 đến 8 giờ còn ở đây nó 12 đến 24 ừ. giờ luôn oh. trên phải là như vest tay 7 ngày Wow. 3 đến 7 Lâu vậy hả? <laughs> Vậy là anh xịt một một lần là thôi 7 ngày sau anh không xịt nữa được không? <laughs> cái <laughs> này là em à, gửi cho gọi quăng là cái mùi mặt là cái mùi của chị. Cái này là em dành cho mình. Đây là Làm. mùi bà đơn Đây là một loại mà anh có đúng không? Anh có. Lêu này đúng hoa. đây là tinh dầu nó sẽ bền hơn rất là nhiều. À. Ok. Rồi, em Quá cảm ơn. Cảm ơn em nha đó trong suốt quá trình làm việc khi mà trao đổi với em ha, thì anh thấy là cái cách làm việc của em rất là hay rất là năng lượng coi như rất là thoải mái luôn <laughs> cho nên là mặc dù là cái thời gian mà giao xe cho em nó cũng chậm nhưng mà đối với anh á, thì cũng không phải quá áp lực đâu bởi vì khi mà làm việc với em thì anh hiểu anh hiểu được cho nên là ngày hôm nay em có thể là chia sẻ tại sao em có nhiều năng lượng như vậy không <laughs> để nói mà nhiều năng lượng đó thì em thật sự là không, không biết nữa ừ. à, từ cái lúc mà em nói ờ, thiệt là hồi lúc em đi học đến giờ luôn nha hồi ừ. nhỏ thì em không, không có mường tượng được nhưng mà ừ. em luôn muốn là mọi người ở gần em họ đều phải có gì đó vui vui ờ, à. họ vui vẻ họ làm việc họ năng lượng họ làm việc mấy bạn vui vẻ lắm và người trẻ mà mình phải mang cái năng lượng dồi dào để khi mình 40 trở về sao <laughs> mình mình mình mình chậm lại mình sống chậm lại được <laughs> ok <laughs> ok em nghĩ là chỉ cần mình có mục tiêu và mình có cái, cái hoài bão thôi uh, mình nghĩ là người khác làm được mình cũng làm được và không có việc gì mà làm mình chuồn bước được vì về cơ bản không ai mà không có sóng gió tuy nhiên các bạn hãy vững tin à, vững tin là sẽ có một cái gì đó một cái điều tuyệt vời thật sự à, đến từ bản thân mình đến từ nỗ lực ừ. người khác có thể đánh giá bạn thấp tuy nhiên chính bản thân mình phải nghĩ là tôi có thể à, và cái đây cũng chỉ là một cái món quà tinh thần và chắc chắn là với cái độ mát tay của anh là em sẽ có <laughs> cái uh, bé phía sau phía sau dạ <laughs> thì nghe em chia sẻ thì anh cũng học hỏi được em rất là nhiều rất là cảm ơn em <laughs> chắc là năng lượng thôi đúng không ok em mọi không thứ biết mọt luôn đó nha <laughs> <laughs> không biết mệt luôn ok yeah. Dạ. ok vậy thôi à, em nhận xe rồi em em di chuyển thôi anh ok về ha dạ yeah. okay.